để toàn thể mọi người biết là con đường tấm lòng vàng từ vị trí ngã ba mà Giang đổ đây là dưới chân là mình à, đổ lên à, bao nhiêu à, mét và Giang lên đo cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết luôn hiện tại thì Giang cũng đang nhờ chú Thao là chú ấy đang bắt đầu giải dây thước mình đo mình mua cái dây thước là 50 mét cũng ba triệu và sau khi mình đo là con đường này bao nhiêu mét làm được bao nhiêu mét thì uh, Giang sẽ công khai tài chính à, chi tiết cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là theo dõi nhé Ok bây giờ thì à, Giang sẽ ờ, bắt đầu là đo từ cái điểm mà đợt trước mình đã làm ở điểm đầu tiên và mình làm hoàn thành là cái điểm ở giữa là mình nối của anh chị ạ đây chính là cái điểm mà ngã ba mà đợt trước Giang có hỏi là nhà nước người ta sẽ làm lên kia còn hơn 100 mét nữa thì nhà nước sẽ làm đến đoạn ngã ba này sẽ sang bên kia à, mình cũng sẽ đổ từ đây thì vị trí này đó rồi mình sẽ à, bắt đầu mình sẽ đo cái bằng cái thước này đến đúng cái điểm mình đổ nối vào được khoảng bao nhiêu mét cho các anh chị cùng xem nhé cái này mình phải đo theo vòng theo cái, à, cái đường bê tông Cái thước uh, ờ, 50 mét của ba anh chị nhà mình sẽ đo lên trên đó Và hai cháu mình sẽ đo trên đó Để xem con đường xem nó dài bao nhiêu ờ, Thì các anh chị, cả mọi người là biết được Đây là cái ờ, đoạn đầu tiên mà Giang đã đổ đây Đổ lên mình phải đi đo theo cái đường nó vòng vòng như này thì đường cua là nhiều mà nó chính xác được là cái đoạn đường mình nó dài được bao nhiêu chứ không cái thước này là mình mua là 50 mét quận này 50 mét đấy con dưới lên này chỗ này vị trí này là 50 mét anh chị nhé đấy đó mình cứ phải giải nó đi theo vòng cái đường nó vòng ấy nó ra mình không thể nào mà ấy được cái thằng có gì bảo ới cháu một câu nhá cứ ghi ờ, số ra đấy là ờ, ới vào là ok là được dưới các anh chị nhá từ đây lên thì và ờ, tiếp tục 50 mét nữa đấy mình phải đi vòng theo cái con đường này thước thì 50 mét mà Đó. ok Đấy đến đây mình đã được trăm mét rồi Đây Số trăm được 100 mét này mình lại đo tiếp tục lên nhé các anh chị nhé mình sẽ giải lên giải cái dây này lên Đó, mình bịt theo con đường này nếu mình không không đo theo cái đường này thì mình không thể biết được nếu mà đường đường thẳng hay đường chim bay thì nó rất là ấy nó khó anh chị ạ để chính xác được đoạn đường này nó dài bao nhiêu mình phải đi đo theo cái chiều mình làm được cái vị trí mà mình nối đây là hết cái điểm nối là xong rồi 200 mét chỗ này là 150 giờ từ vị trí 150 mét Đấy, tiếp tục đo 50 mét nữa đi lên đó cái món kia mình giải hai dây đây như hai ven đường này thì những cái đoạn mình đổ được thì uh, Giang cũng bảo bà con là lấp đất luôn hai bên rìa để giữ cái bê tông cho nó chắc cái này cũng mới ờ, đổ được hôm qua mà đấy, buổi đấy là buổi sáng dậy bà con là phải đi ngay đấy, mình phải tranh thủ lấp đất vào hai bên giềng vị trí này là đã 200 mét rồi các chị cái vị trí 200 này mình tiếp tục 50 mét nữa nhưng mà lên đến đỉnh trên kia còn khá là xa bác chị ạ cái con đường khá là dài mà. để hoàn thành nó thì à, mất khá là nhiều công sức của bà con Thế à, từ cái giai đoạn à, mà đầu tiên ấy giang chở là tận ở dưới cái cái đường nhựa cái to kia cơ Đấy, chứ không phải là ngay uh, à, đây đâu các anh chị ạ để để chở một cái vật liệu lên đây là từ cái vị trí nhà nước làm lên đến cái đầu bàn là bốn cây số nhưng mà từ cái chỗ vị trí giang làm lên nữa tiếp tục nữa nên mình chủ yếu là mình đi đo để biết chính xác nó dài bao nhiêu như bà con là phải lấp hết hai ven đường này ở bên này mình sẽ đào rãnh thoát nước thế nào ở đây mải nó chuyện đây là vị trí à, năm à, hai trăm năm 250 nhé vâng, đo thì vị trí này lên trên đấy nữa chung là một mình mình là làm nó hơi khó khăn hay là mình phải nhờ chú cô chú ở trên này cũng khá là nhiều thời gian rồi, rồi có chú cũng giúp mình nhất là đi uh, giám sát bà con làm cho nó đảm bảo cái con đường độ dày Đấy, mình còn phải ở dưới là mình phải à, xi măng nữa mà đảo đấy là, là 300 mét rồi đấy các anh chị nhá vị trí này là 300 trăm tiếp tục uh, nối từ 300m ờ, này lên hình như là hai bên đường mình lấp hết lề rồi xong cái là mình lấp đề à, đó thì mình sẽ bảo bà con nó quét dọn cho nó sạch còn mọi người lấp lề hoặc là đất nó phủ vào so với con đường trước kia bà con đi đường đất thì nó đỡ hơn rất là nhiều vì là đường nó không thể được rộng ở đây ba trăm năm mươi nó không ờ, được rộng ờ, như nhà nước làm này một hai ba mét gì đấy chỉ được hơn ờ, mình làm mét hai thôi đây là cái chỗ mà những cái đoạn đoạn mình phải có cái cống thoát nước các anh chị là vì nó có ránh nước mà. để làm ba ba cái cầu thoát để mình tiếp tục lên trên đó là vị trí là số 400 400 mét vì đi đường nó rất là cua nhiều các anh chị cua gấp bên này gọi là nó, nó dài cái chỗ con đường nếu mà đường tính cái đường chim bay thì mình chỉ đi đến đầu kia đầu kia rất là gần tiếp tục từ vị trí 400 này nhé chị giải tiếp từ đó tôi thao từ từ từ đó thế còn đồ vâng. khán giả lúc ta vào chả đỏ lươm <coughs> số 50 của các anh chị nhận đây nó chỉ đến cái vị trí này thôi đấy thường thường nó sẽ dài hơn một chút là này, này. đấy mọi người không để ý là đấy nó chỉ đến số này thôi là 50 mét bây giờ 450 m ở vị trí này các anh chị nhé mình tiếp tục lên xe đo lên trên đó này xem con đường thôi theo rằng nghĩ thì có những cái đoạn mà hầu như là mình làm trên một mét hai hết đây nó đo chính xác ra điều trường an mình cũng uh, chưa đo kỹ cho mọi người biết trường an là hầu như là được mét hai hai hai hai hai ba nó là rộng rồi là hai hai làn xe thoải mái tránh nhau mình đi à, từ từ thôi rồi mình tiếp tục đo từ 450 Đấy, còn cua đây Đấy, mình đo thẳng rất là khó đến ờ, vị trí cầu đây các anh chị nhá vị trí cầu đầu tiên này đó riêng mười răng đã đổ xong đi qua đoạn cầu đấy thực bỏ ra nó lại lại mới bắt đầu ăn ra đó của à cứ bỏ nhẹ nhàng vậy rồi sẽ tăng đi tăng tăng xài tăng xài áo quả nó đó biết chưa ừ. <coughs> thì vị trí uh, ờ, 500 trăm lên tiếp trên này kia đầu tiên mình làm bê tông rất là chắc chắn thôi. không bị làm sao đâu các anh chị đường rất là chắc chắn rất tay quá phí là 550 550 mét mình sẽ đo cái đoạn tiếp tục là 550 trăm hết đó 600 từ vị trí 600 này mình đo tiếp lên trên này. mình đã làm xong các bác chị nha đó phải đi theo đúng con cung đường này dây này đi theo đúng cung đường này thì chính xác dài mình đã làm được Hôm nay là Giang đi bộ để đo con đường này cho các anh chị toàn thể mình mà xem trăm rồi đấy không à? không rồi đấy à? sáu trăm năm mươi chứ nhỉ đấy đây là sáu trăm năm mươi sáu trăm thôi ừ 1650 các anh chị vị trí này lên một đoạn nữa giờ sẽ đo mét cuối cùng từ vị trí 650 các anh chị đường đi rất là cua luôn từ cái vị trí mình dưới kia đấy lên trên này bảy trăm Đấy. Dạ. 700 mét đến đây chúng đến đúng nhà chị Thao Đấy còn một đoạn này nữa thôi Là đến điểm trường ừ. Chị em ở trên này à, bà con như này cứ đi khâu áo Áo để mặc Mic đo nốt cái vị trí cuối cùng 700 trăm chính xác đổ được bao nhiêu mét bữa anh chị cùng mọi người xem nhé 726 726 mét là đến đây thì mình à, chỗ này là 26 mét 50 70 đấy từ 27 mét ở vị trí đây 27 đấy 727 727 đúng là cái 727 thì có những cái đoạn nó nó bị co lại đấy, mình đo là chính xác là 100 727 à, mét đứng đến địa điểm mình mình đổ rồi bây giờ mình sẽ vào mình quay chi tiết hơn cho các anh chị Để thể mọi người biết về cái à, số tiền mình đã đã làm con đường này nhé cái đoạn cái đoạn một. À, vừa nãy thì à, Giang với à, chú Thao là cũng đã đi từ dưới chân dốc từ cái vị trí mình đã đổ được để đo ra con đường cho các anh chị để thể mọi người biết là đã làm được bao nhiêu mét thì đến đúng đến điểm mình đổ đầu tiên là 727 mét các anh chị nhé Đấy, thì các bác anh chị đã được xem theo dõi từ lúc mà đầu giang lên và đo chính xác bằng cái dây của mình đó thì à, giờ giang sẽ vào để à, quay chi tiết hơn cho các anh chị và để mọi biết cái số tiền mình đã chi và mua như nào cho mọi người là cùng theo dõi tổng số mạnh thường quân mình nhận được đến hiện tại bây giờ là 34 mươi bốn 34 mạnh thường quân đó và tổng số tiền thì à, Giang nhận được mới trên 183 triệu một chút của anh chị 183 triệu 840 ngàn đồng còn giai đoạn 1 thì mình làm à, hết số tiền thì các anh chị có thể xem ngày 15 tháng 9 năm 2020 là mình khởi công lên là là mình mua xi si, mua cát 4 tấn xi si nhân 5 triệu 850 ngày tháng là Giang ghi rất là rõ ràng nhé các anh chị nào ấy thì uh, có thể xem thì à, Giang cũng à, đọc qua một cước xe là 500 này 16 khối sỏi này Lên 350 này là Số tiền 5 triệu 600 này 10 khối cát này Lên 300 này 3 triệu này Đó ngày 15 ngày 16 này là Mình mua xăng xe cho bà con này Hôm nay là cả bản đi làm này Là 1 triệu 500 ngàn đồng này Bao tải là 300 cái bao tải để đựng à, ấy, cát này của anh chị nhất là ngày ngày 16 đến ngày 17 tháng 9 năm trong 2020 này một xe sỏi 8 khối này nên số tiền thì các anh chị để biết 2 triệu 800 này 16 khối phải 5 này cát này 4 triệu 950 này xăng xe này 600 năm đó cộng với 520 ngàn là tổng là 1 triệu 112 ngàn ngày 17 à, tháng 9 nhé đến ngày 20 à, tháng 9 này 520 này là xăng xe mình mua là cho bà con này 600 này 5 tấn xi này 6 triệu 900 này cái ngày 21 này em có thể nhìn thấy là 24 khối sỏi này 8 triệu 400 à, này 10 khối cát này 3 triệu này xăng xe là 600 ngàn này ngày 22 tiếp tục tháng 9 năm 2020 là xăng xe này là ngày 24 cái ngày mình đi làm ấy mình không ấy sỏi nó còn đấy ngày 24 tiếp tục rồi mình ghi là chỉ có xăng xe này ngày 25 này xăng xe tiền sắt làm cầu này còn hôm nay chú thao mua này mình cũng đã gửi mua hôm nào mình gửi tiền hôm đó 200 này tiền xăng này à, xi măng mua tiếp này hôm đó để à, làm à, cái cái làm cái cầu ấy nối vào thêm này là mình mua tiếp để mình ghi vào luôn này là ờ, chúng mua này là ngày 27 tháng 9 này là năm 210 này mình mua 16 khối cát 4 triệu này xăng xe là 600 cái giai đoạn này thì là lúc đấy thì là Giang làm là nối giữa đoạn đầu và đoạn cái ờ, ờ, trên này các anh chị nhé do đó mà cái đợt đấy thì là mình <clears throat> cứ các anh chị có thể là xem lại kỹ và tổng cộng lại cho Giang thì đang cộng ở phía bên này là tổng là 53 triệu 032 ngàn đồng nhé các bác anh chị nhé đây là 53 triệu 032 ngàn đồng Nguyên này đến ngày 27 tháng 9 sau đó một thời gian thì bà con là đi gặt gặt uh, là, là do hơn là mười mấy ngày 15 ngày mình hoãn lên thời gian gặt đó, sau đó thì mình quay lên là làm nhà cháu phà và cháu nu ở phía đằng bên kia à, cháu phà cháu nu thì giang có làm à, cái chuồng lợn ấy thì mình lên thanh toán để tiếp tục làm con đường tấm lòng vàng thì à, do bão lũ miền trung nên là giang phải dừng gấp lại để vào trong à, đồng bào miền trung để kêu gọi giúp đồng bào miền trung ấy thì đâm ra là mình lại phải dừng con đường tấm à, tấm lòng vàng lại thì lúc đấy là giang mới làm được à, hết là 53 triệu 032 ngàn đồng sau đó là chính thức đến ngày 3 tháng 11 và vâng, anh chị ở đây 3 tháng 11 mình tiếp tục lên làm một tấn xi măng này 20 bao nhân 6 ờ, giá 65 1 triệu 3 ngày hôm đó ngày 3 tháng 11 nhé tiền xăng 1 can 400 Vì cái đoạn này là mình chở gần hơn nên là tiền xăng mình phải giảm cho bà con mình không thể là ấy được đấy cái đợt trước mà mình chở tận dưới kia thì nó xa một chút tiền xăng nó mất nhiều hơn và vâng, anh chị nhá thì sau khi mà còn nhà nước làm được thì mình chở cái con xe mà nó 3 ờ, tấn rưỡi thì nó sẽ lên ờ, trên này ờ, chỗ cái điểm mà nhà nước đổ xong bê tông ấy còn từ điểm đấy thì Giang bắt đầu bảo bà con là đánh vữa bắt đầu nối tiếp lên chân trở trên này thì là chi cái tiền xăng mình sẽ chi ra ít hơn đây sắt đổ cầu này phi 10 này ba cây này 90 hầu như là mình phải nhờ chú Thao đi mua toàn bộ số tiền Thế của ngày hôm đó là ghi là bao tiền là 2 triệu 360 là ngày 3 tháng 11 hết đến ngày mùng 4 tháng 11 các anh chị có thể nhìn kỹ hơn 29 bao xi này nhiên với 165 à, à, này 1 triệu 885 ngàn đồng 400 ngàn tiền xăng và con 5 khối cát này 2 triệu trở lên đến đây mà nên là cái tiền cước nó khá là đắt một chút đó đến ngày mùng 5 tháng 11 mình tiếp tục mua 5 khối sỏi này đấy 2 triệu 5 khối cát 2 triệu cứ mua ngày nào là Giang ghi ngày đó nha các anh chị nhé đây 30 bao xi và vâng, mua cái gì cái gì thì mình vui ghi ngày hôm đó luôn để mình uh, tổng tiền uh, hết bao nhiêu ấy đấy ngày uh, ờ, 5 tháng 1 là hết 6 triệu 480 mùng 4 là 4 triệu 285 check ngày mùng 3 này 2 triệu 360 tiếp tục ngày mùng 6 tháng 11 5 khối sổ 2 triệu 5 khối cát cộng 2 khối 3 triệu 30 bao xi măng nhân 6 65 1 triệu 950 tiền xăng xe của bà con 300 thì cứ mỗi lần đoạn gần ngắn hơn mình phải giảm tiền xăng đi mà Đấy, ngày hôm đó ngày mùng 6 thì hết 7 triệu 250 ngàn đồng nhé quý anh chị nhé đến ngày mùng 7 này đấy ngày mùng 7 năm 2020 30 AC này 1 triệu 950 tiền xăng này 350 này 5 khối sỏi 2 triệu này à, 2,5 khối cát này 1 triệu này 2,5 khối cát là 1 triệu tiếp này 7 khối uh, sỏi cát 3 triệu này 7 khối dưới đó là hết ngày uh, mùng 7 tháng 11 năm 120 nhé, các anh chị nhé ngày đó mình không tổng hết tiền bao nhiêu rồi mình nối tiếp vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 220 này ba khối cát này 1 triệu này ba khối sỏi 1 triệu này ba khối cát 1 triệu này 80 bao xi si là 2 triệu 600 này 350 xăng xe này cho anh em này ba khối cát này là một triệu này đó đến là ngày mùng tám nhá bắt đầu mình nối tiếp là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 Chỗ là này nó hơi nhỏ chữ một chút Rồi dồn cũng anh chị là cố gắng là theo dõi Xem cho nó kỹ nhé Giúp ra nếu mà có nào sai sót thì mọi người là hãy đóng góp ý kiến cho Giang Là mình mua 2,5 khối sỏi này Cộng 0,5 khối cát thì cái ngày hoàn thành cuối cùng ấy Và anh chị nhá Để nối vào đây nó thiếu ấy Cộng với 10 bao xi này hết 1 triệu 650 ngàn cũng 200 ngàn tiền xăng xe cho anh em đó tổng hết chỗ này từ ngày mùng 7 mùng 8 là ngày mùng 10 mùng 9 là ngày mình đi ăn cưới của anh chị nhé đó là hết 16 triệu 250 ngàn đấy xong cộng thêm một chút là ngày 10 ngày còn một chút nữa để hoàn thành là 1 triệu 650 ngàn nữa thành 17 triệu 950 ngàn Đó, Cái khoảng này của anh chị nhá 17 triệu 900 ngàn Và tiền tổng tiền xăng làm đường giai đoạn 1 Và anh chị nhé, đây là mình cộng từ cái ngày đầu tiên này Đó từ ngày đầu tiên này Tiền xăng này xuống đến ờ, dưới này anh chị có thể xem ngày 1 sang bên này Đấy, mình cộng dồn hết là hết 8 triệu mình có ghi dưới này đây tổng tiền xăng làm đường giai đoạn 1 là 8 triệu 262 ngàn đồng Các anh chị nhé Và tổng cái uh, tiền uh, vật liệu là hết 83 triệu 045 ngàn đồng Đấy cộng với uh, tiền xăng của bà con nữa là tổng Cái con đường mình đã làm hết hiện, hiện tại 727 mét là hết 91 triệu 507 ngàn đồng Đó quý anh chị nhé đấy còn uh, số dư còn lại của quý cô anh chị mạnh thường quân thì mình sẽ tiếp tục đợt 2 là giang sẽ nối từ cái uh, vị trí điểm trường uh, bản hang trắng lư này mình sẽ lên uh, cái đoạn dốc nhất này này để lên đầu bản phía đằng trên kia bên khoảng đồng ấy. đấy thì mình sẽ làm lên đấy để không để mình hỏi họp dân đã trước khi mình làm thì mình phải hỏi dân còn cái ờ, số tiền này thì ờ, cũng như danh sách mạnh thường quân mình đã ghi rất là chi tiết vào sổ sách của mình rồi. Đó, và cái ngày chi mua này cũng rất là rõ ràng ở đây rồi. Mình đây là tiền của bà con được hưởng chứ không phải là tiền của cá nhân mình ấy. Nên ra là cái sổ sách mình phải rất là cẩn thận có những cái ờ, ngôi nhà cháu chạn nào đấy mình cũng bù lỗ cũng khá là nhiều nhưng mình cũng không không không tính toán cái vấn đề đó thì mình đi giúp người nghèo mà nên là cái số tiền mình chị hai này cũng bác chị là xem kỹ cho giang xem là có gì mọi người cộng lại cho giang coi như mình đã quay rất là chậm nữa cái vị trí bên này mình quay rất là chậm mọi người có thể xem dừng màn hình các anh chị có thể dừng màn hình và cộng lại cho giang là hết bao nhiêu tiền chính xác như vậy không thì có con số này đôi khi là nó cũng phải sai sót sai sót thì là không cảm trên này gió là hơi mạnh một chút đó đấy quý cô bác anh chị nhé có để xem kỹ lại cho ra mình có thể xem kỹ là cộng lại là xem chính xác là đúng đúng cái số tiền đấy không à, vừa rồi thì à, Giang cũng đã đọc và cộng hết toàn bộ cái uh, chi phí mình làm cái giai đoạn 1 này để cho quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang biết nếu như có sai sót nào thì à, mong rằng quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy thông cảm Bởi vì để chính xác 100% này nó cũng rất là khó Nên là trong quá trình mà Giang làm nếu mà có sai sót gì, thiếu sót hoặc như thế nào Thì rất mong là quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người hãy đóng góp ý kiến cho Giang Và cái số tiền còn thừa lại như này thì để Giang muốn hỏi ý kiến quý cô bác anh chị khán giả là mình muốn liên hoan cho bà con Thì à, mình muốn mua một con lợn Nhất là làm trong giai đoạn 1 thì bà con cũng khá là vất vả để mà hoàn thành cái con đường này thì uh, mọi chi phí này mình bỏ ra bà con chỉ bỏ công sức cho tiền xăng thì mình cũng đã hỗ trợ uh, toàn bộ theo như cái uh, tiền xăng thì là Giang nhận được tổng số tiền xăng đấy thì là trước mình có cộng lại là gần 17 triệu tiền xăng thì có cô Huỳnh Muội 5 triệu này cô uh, chị Mai Ngọc là 5 triệu uh, với lại của một uh, em Linh Văn Ngọc kênh của em Linh Văn Ngọc là Giang xin đọc lại các anh chị cùng ờ, mọi người biết nhé à, chị Lan Trần anh chị Lan Trần anh chị Lan Trần ở bên ờ, Mỹ ờ, là 6 triệu cô hình muội là 5 triệu uh, bản sắc dân tộc là 2 triệu này đó là 10 uh, 13 triệu đấy là chỉ à, mai ngọc là 5 triệu à, tầm 18 triệu nguyên tiền xăng các anh chị ạ cái tiền xăng để mà hỗ trợ cho bà con chở à, vật liệu lên trên này ấy, là 18 triệu cơ và mình đã chi hết là 8 triệu 262 ngàn thì đằng nào là cái con đường này cũng là để để làm cho bà con thôi là tiền xăng với lại là tiền làm đường thì cũng à, là tiền chung cả và sau khi hoàn thành con đường này thì ra cũng muốn là liên hoan cho bà con một chút để để động viên bà con để mình tiếp tục làm cái giai đoạn 2 cho nó à, hết cái đoạn đường còn à, hơn mấy trăm mét này này còn làm được hay không ấy thì cũng ban chị nhá mình sau khi mình liên hoan xong đó thì giang sẽ họp toàn bộ à, ban cán bộ với lại ở thôn bản này này nếu như bà con nhất trí làm thì mình mới làm còn không phải trước là ý định của giang là lan chỉ làm đến cái điểm trường này thôi chứ mình không làm hết hẳn lên trên đấy nhưng mà do là cái tiền có quá trình mà giang làm ấy để kêu gọi được rất là nhiều mạnh thường quân trong và muốn người ta ủng hộ nên là mong muốn là mình sẽ làm được hai lên trên này và còn mà khoảng tầm nói chung là ở, ở cái điểm trường háng trắng lừa này của bác anh chị là có rất là nhiều nhánh để đi con đường cơ chứ không phải là nguyên một đường độc đạo là lên con đường này sau khi mà đến cái điểm trường mầm non này các anh chị nhá sẽ có một cái ờ, con đường là mọi người sẽ lên trên kia là khoảng tầm 500 mét nữa là là lên cái điểm mà bà con hay đi lấy ờ, cái thảo quả rừng ấy từ cái vị trí trên kia thì có một con đường nhánh là sang cái nhà cộng đồng là hôm qua Giang có thể đo là từ vị trí mà đang đổ xong này là 727 m sang kia là 460 m nữa là sang nhà cộng đồng từ cái vị trí nhà cộng đồng đó để có một con đường đi vào cái bể háng mà hôm trước Giang có nói với các anh chị là còn hơn gần hai cây số nữa hầu như cũng toàn đi đường đất cả đấy rất là nhiều nhánh và có một con đường đi nhánh này thì Giang cũng đã tìm hiểu và đi lên bên này thì lên lên nhà chỗ nhà công an viên đấy đấy là, là có văn nhánh đi sang bên này bên tay trái nữa cũng sang phía ông của đồi bên kia có hơn 20 hộ dân ở trong đó con đường nó đi khá là nhiều ấy nên là mình không biết đường nào mà đổ thì mình cứ xem cái là họp dân mình sẽ đổ cái trục chính này trước là bà con đi hay đi lấy uh, uh, cái ờ, cây thảo quả trong rừng ấy về thì đi con đường nó dốc nó trơn nên là mình mình mình phải họp lại cái này phải quyết định là nhân dân với lại là nếu nhân dân không làm nếu chỉ Giang sẽ mang sang bản khác để làm đó là điều đương nhiên với lại là bà con không mong muốn làm thì mình cũng mong muốn là làm được cái, cái cộng đồng là nhiều hơn mình giúp ích được rất là nhiều người nhưng bây giờ mình giúp một hộ cá nhân ấy đôi khi là vào nhà này nhà kia không được rất là khó khăn ấy. nên là hôm nay thì Giang là cái video này để Giang kết thúc cái giai đoạn 1 ở đây thì Giang cũng uh, thay mặt bà con ở bản Háng Trắng Lừ là xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả đã luôn luôn theo dõi À, chia sẻ đồng hành với răng trong quá trình mà mình đi giúp đồng bào khó khăn ở trên này nhất là các công trình về à, cộng đồng